xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay Và không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây để có thể bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay Tiếp tục trong chiến dịch tổng ôn về kiến thức nền cùng với chị chưa nhỉ? Các em ơi các bạn đã có mặt ở đây chưa? Bây giờ thì là khoảng 12 giờ 5 phút Và chị nghĩ là ở thời điểm này cũng là cái thời điểm mà có rất là nhiều các bạn đã ăn cơm xong rồi <laughs> đúng không? Nào các em ơi Nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá Nếu như các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay nha Xin chào các em Xin chào các bạn Bây giờ không phải là chào buổi sáng nữa mà phải là chào buổi trưa đúng không? Đồng ý, chúng mình sẽ cùng đợi các bạn ấy một chút xíu quay trở lại phần phát trực tiếp ngày hôm nay với chị nhá. Ok chị chào Bình An, xin chào em Xin chào Thanh Hằng, xin chào em Ok xin chào Khánh Ca, xin chào em, xin chào các bạn Hiện tại đã có khoảng 100 bạn rồi, nhanh quá <laughs> Rồi các em ơi, ok xin chào Thu Phương nha Hello em Hãy mỉm cười với bao chuyện đời Hãy thật lòng nói xin cảm ơn Ok <laughs> Đúng rồi, chị like xong là xóa đấy Thế nên là các bạn chú ý nhá Chỉ những ai tham dự phần phát trực tiếp này Mới có cơ hội được ôn lại kiến thức một cách siêu dễ nhớ cùng với team chị Hiên thôi Nha Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi Hãy nói tôi yêu mọi người Rồi ok Tôi yêu mọi người như vậy là đủ rồi Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu luôn bài ngày hôm nay nhá Được cùng với nhau nhá Hôm trước ấy thì uh, chị Quỳnh đã cùng với các bạn ôn lại kiến thức về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với chị ở trong một cái tác phẩm thơ mà chị tin chắc chắn rằng đây cũng là một trong những tác phẩm thơ mà năm nay chúng mình cũng phải dè chừng bởi vì cũng có khá là nhiều bạn đoán là um, biết đâu năm nay tỉnh em sẽ cho vào bài ánh trăng của Nguyễn Duy thì sao <laughs> được không ạ à? thế nên chị muốn là có một cái buổi phát trực tiếp để cùng ôn lại với các bạn về kiến thức nền trong bài thơ ánh trăng của nhà thơ Nguyễn Duy đồng ý không các bạn ơi được không nào Sẵn sàng chưa nhở? Các em đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? À, chưa sẵn sàng thì cũng phải bắt đầu thôi, được không ạ? À? Chưa sẵn sàng thì cũng phải bắt đầu thôi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi luôn nhá các bạn thân mến, khi mà học kiến thức nền ấy thì có lẽ một trong số những cái người bạn mà cực kỳ cần thiết đối với chúng ta, chúng ta luôn luôn mang theo nó bên mình đó chính là cuốn sổ tay văn học. Và ngày hôm nay dựa vào cái cuốn sổ tay văn học lớp 9 này, chị cùng với các bạn sẽ ôn lại về kiến thức nền các em nhá. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến à, mở bài ánh trăng ra nhá. Mở cái đến luôn này. Thế mới khủng khiếp chứ lại. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ kiến thức nền theo hai cái ý chính như sau. Thứ nhất, đó là khi tìm hiểu về kiến thức nền của một tác phẩm, bao giờ chúng mình cũng phải trọng tâm lưu ý về tác giả. Hay chị gọi đây là những thông tin liên quan tới tác giả. Thật ra nhiều bạn sẽ hỏi chị một điều rằng là vậy thì chị ơi, khi mà em học về tác giả ấy thì em có nên tiếp tục chia nhỏ các cái phần đó ra không? Thì chị nghĩ rằng là Tốt hơn hết, các bạn có thể chia nhỏ ra này, cái thứ nhất. Đó là các em tìm hiểu về cuộc đời của người nghệ sĩ này. Thế nhưng mà cái phần quan trọng hơn ấy, so với cả cuộc đời, tức là chúng mình có những cái hiểu biết về cuộc đời của tác giả đấy thì rất là ok rồi. Nhưng chúng mình nên trọng tâm vào việc tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của tác giả này được không ạ? Hãy trọng tâm vào sự nghiệp sáng tác các bạn nhé Ở trong sự nghiệp tàng sáng tác thì tiếp tục chúng mình lại có thể chia ra những cái phần khác nhau Bao gồm ví dụ như là về À đề tài tác giả đó thường lựa chọn là gì Được không ạ? Về quá trình sáng tác thế nào Được không ạ? Rồi thì về phong cách nghệ thuật ra sao Vân vân, được không ạ? À? Đây là những cái chính mà chúng mình cần phải chú ý Thêm vào đấy thì còn tìm hiểu thêm những cái tác phẩm tiêu biểu như thế nào Đấy, được không ạ? À? Thì đây là những cái vấn đề mà chúng mình sẽ quan tâm khi tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của một tác giả. Các bạn lưu ý giúp chị nhá. Ở đây ấy, chị không chỉ định hình cho các bạn kiến thức về bài thơ Ánh Trăng, mà ở đây chị đang định hình lại cho các bạn về cái cách ghi nhớ kiến thức nền và những cái phần mà chúng mình cần phải nắm được là gì đấy. Các em hết sức lưu ý giúp chị phần này. Cố gắng làm cho nó khoa học nhất có thể. Học văn không phải là học theo hình thức, học vẹt chỉ ghi nhớ Một hai ngày sau rồi sẽ quên đi Mà bản thân chị thì muốn là gì? Bản thân chị thì muốn ấy là các bạn sẽ phải tập trung vào cái việc là chúng mình phải khoa học cái kiến thức đó ra Bởi vì khi mà các bạn đã khoa học được cái kiến thức ra rồi ấy Thì bài nào các bạn học cũng cảm giác là nó sẽ vào hơn Và chúng mình học bây giờ sẽ là học hiểu Chứ không phải là chúng mình học, học vẹt Xong rồi các bạn quên hai ba ngày là các bạn quên đi tất cả những cái thứ đấy Ok chưa? Đồng ý không? Ô hình như vừa ôn những ngôi sao xa xôi hôm qua rồi còn gì hả mấy cái đứa này nhá lưu ý giúp chị thì đấy là những cái thông tin về tác giả các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị cái cách để chúng mình ghi nhớ ấy, tốt hơn hết là các bạn hãy chú ý là chúng mình nên học bằng từ khóa sau đó chúng mình diễn đạt lại bằng cái đoạn văn của chúng ta thì sẽ là hợp lý nhất cụ thể như thế nào một lát nữa vào bài anh trăng sẽ chia sẻ nhá nhưng mà ở đây là chị đang muốn định hướng cho các bạn về những cái phần mà chúng mình nên khoa học này Ok chưa? Rồi tiếp tục nhé Các bạn nhìn này Bên, phải, bên cạnh phần kiến thức về tác giả Thì chị gọi đây là cái phần kiến thức về văn bản Chứ không gọi là tác phẩm được Bởi vì các em phải hiểu rằng là Có những cái tác phẩm, có những cái bài ấy Chuyện ngắn ấy người ta chỉ trích có một phần thôi Chứ không phải là toàn bộ tác phẩm Nên mình sẽ không thể gọi là tác phẩm được Mà chị sẽ gọi ở đây là văn bản nhá Chị sẽ gọi ở đây là văn bản Thì các bạn sẽ chú ý rằng Nếu như để ghi nhớ thông tin về văn bản ấy Các bạn nên khoa học bằng cách Cái thứ nhất Các bạn ghi nhớ thông tin văn bản Được không nào Thông tin văn bản Ok chưa ạ? Ở trong phần thông tin văn bản này Cái quan trọng nhất mà chúng mình cần phải lưu tâm Đó chính là về hoàn cảnh sáng tác Ok biết rồi, biết là các bạn có nhiều thắc mắc lắm Nhưng mà cứ hết sức bình tĩnh Chị sẽ giải đáp cho các em từ từ Bởi vì không thể nào mà trong một cái buổi ngày hôm nay Mà làm tất cả mọi thứ cùng với các bạn được Nếu mà các em muốn chị làm tất cả cùng mọi thứ cùng với các em Thì đáng lẽ các em phải đăng ký khóa học hay mua sách ngay từ ban đầu chứ đúng không Đến bây giờ mới lại hỏi chị còn có mấy ngày nữa thôi là thi rồi Lại bây giờ mới hỏi chị là chị ơi chị ôn bài này chị ôn bài kia đi Trời ơi là trời Lỗi của các em là không biết đến học văn chị Yên sớm hơn nhá Nhá, vấn đề là như vậy nhá <laughs> Rồi, nào quay trở lại đây này Thông tin văn bản chị đã nói rồi Cái quan trọng nhất chúng mình cần ghi nhớ là hoàn cảnh sáng tác Nếu được, các bạn sẽ ghi nhớ thêm cái phần xuất xứ nữa Có nghĩa là ví dụ nó được rút ta rút ra từ cái tập nào Kiểu kiểu như vậy, ok chưa? Thì ở trong phần thông tin văn bản này ấy Chúng mình sẽ ghi nhớ để làm gì? Để chúng ta học hiểu hiểu là vì sao trong cái hoàn cảnh đấy, trong cái giai đoạn đấy giải thích được lý do tại sao mà tác giả này lại viết như vậy. Ok chưa? Rồi, đấy là trong phần thông tin văn bản. Còn cái phần quan trọng nhất mà chúng mình cần phải quan tâm nhá, đó chính là nội dung tác phẩm. Ok chưa ạ? Đó chính là nội dung tác phẩm. Đây là phần quan trọng nhất và cũng là cái phần chiếm nhiều thời gian học nhất của chúng mình. Lúc nào các em cũng bảo chị là chị ơi em chả biết học thế nào cả Chị ơi em thấy mông lung lắm Chị ơi em cái câu này khó quá cái này khó quá cái này thế kia Hỏi lúc nào cũng hỏi chị bằng những cái câu hỏi cực kỳ ngây ngô Nhưng mà chẳng bao giờ tự vạch ra được cho mình cái cách học và phương pháp học cả Thì ở đây xin phép các anh chị 2K6, 2K7 chia sẻ cụ thể luôn với các anh chị về vấn đề này nhá Nhìn đây này, cụ thể đây này Chúng ta có nội dung tác phẩm thì chị nghĩ là Hiện tại ở thời điểm nhá, các bạn thường sẽ học về hai cái mảng chính, một là mảng thơ và hai là mảng văn xuôi. Không list ra cụ thể đâu nhá, chỉ tạm hiểu là như thế này thôi. Ok chưa? Thế thì đối với thơ ấy, thế thì đối với thơ, các bạn nên tập trung vào việc là gì ạ? Nên tập trung vào việc chia bố cục bài thơ và phân tích theo bố cục đó. Ai đồng ý giơ tay? Nhá, cái này rất quan trọng. Được không nào? Ví dụ như một lát nữa trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy là chị cũng sẽ chia bố cục ra. Và gì ạ? À? Và chị cũng sẽ gì ạ? À? Chị sẽ tập trung vào việc là là phân tích cái bài thơ theo đúng cái bố cục đấy. Ok chưa? Còn đối với văn xuôi thì khá là khác. Đối với văn xuôi thì chúng mình đôi khi không thể nào phân tích theo bố cục được Mà đôi khi nhá, chúng mình sẽ phải tập trung vào việc gì các em biết không? Chúng mình sẽ phải tập trung vào những vấn đề Được không ạ? À? Vấn đề trong văn xuôi sẽ có thể bao gồm một là tình huống chuyện Ok không? Đây là đối với chuyện ngắn nhá Chị đang nói là với chuyện ngắn nói riêng Còn lại đương nhiên trong văn xuôi thì chúng mình sẽ có những cái, gì ạ? À? Chúng mình sẽ còn có những cái vấn đề khác nữa Có những cái loại khác nữa Ví dụ như bút ký, tùy bút vân vân Thì ở đây chị đang trọng tâm là chị nói về về chuyện ngắn trước Được không ạ? À? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này Chúng mình có tình huống chuyện Chúng mình có nhân vật chuyện À Thỉnh thoảng có thể người ta sẽ cho các bạn phân tích về phân đoạn chuyện Ok không? Hiểu ý chị không? Thì đây là những cái vấn đề mà chúng mình thường gặp ở trong đề thi nhá. Đây là những vấn đề mà chúng mình thường gặp ở trong đề thi. Nên là khi mà chúng mình đã list ra được những cái vấn đề thường gặp trong đề thi rồi ấy thì bản thân các bạn sẽ cảm thấy là cái việc chúng ta học, chúng ta thiết lập bố cục cho bài văn cho đoạn văn sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. đúng không ạ? À? Hết sức lưu ý cho chị về cái vấn đề này nhá. Thì ở đây chị đang muốn nói tổng quan với các bạn À hôm nay không phải là chị Quỳnh phát trực tiếp Mà ngày hôm nay là chị Hiên phát trực tiếp nhá Một bà chị ghê gớm hơn Không được dịu hiền như chị Quỳnh như mọi hôm đâu nhá Nên học hành cho nó cẩn thận Đồng ý không? <laughs> Chị đã nói rồi là chị cũng sẽ cố gắng cùng với chị Quỳnh có nhiều buổi phát trực tiếp hơn cùng với các bạn mà Chỉ với một cái mong muốn duy nhất ấy là các bạn sẽ tiến bộ hơn thế thôi À tạo luận điểm bằng cái gì đấy? Xịn thế Muốn chị gọi là dạy cho phương pháp kiểu sâu sắc thế Không biết kiến thức này là ok chưa thì chưa biết Nhá Thế nên đừng thắc mắc mãi Vì sao hôm nay giọng chị khác thế Nhá <laughs> Đồng ý không? Phải nhận ra chứ nhở Mấy cái đứa này chết thật Rồi nào bây giờ chúng mình cùng quay trở lại nhá Chị muốn nói với các bạn này Thêm vào một cái phần kiến thức nữa Nếu như các bạn muốn bài viết của các em chất hơn Xin dành tặng cho các bạn cái này nhá Tức là các bạn nhìn này Cái thứ nhất Chúng mình tìm hiểu về tác giả rồi Đúng không? Cái thứ hai Chúng mình tìm hiểu về văn bản rồi Thì ngoài ra nhá các em có thể tích lũy thêm một cái lượng kiến thức nền để các bạn làm thêm một cái thao tác trong đoạn văn và bài văn của các bạn khiến cho nó trở nên hay ho hơn bằng việc như sau. Đó là chúng ta có thêm một phần kiến thức liên hệ mở rộng. Được không ạ? À? liên hệ mở rộng và cái phần kiến thức này chúng mình thường dùng để thực hiện một cái thao tác trong bài văn nghị luận đó chính là thao tác so sánh văn học nhá yeah, đồng ý không để làm cho bài viết của chúng mình hay hơn này phong phú hơn này tôn vinh được cái vấn đề đang tiến hành nghị luận chính này ok chưa ạ ngoài ra còn có nhiều tác dụng khác nữa lắm ok không đồng ý không nhá yeah, đồng ý không đồng ý không ok chưa được không? Được không? <laughs> Chốt lại là như vậy. Đây sẽ là ba cái vùng kiến thức mà các bạn nên ghi nhớ về một văn bản. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại cái văn bản ngày hôm nay Như chị đã nói cùng với các em là chúng mình sẽ cùng với nhau ôn lại phần kiến thức nền của cái văn bản này Đó chính là văn bản Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy Vậy thì nhìn vào cái sơ đồ về việc học kiến thức nền mà chị đã đưa ra cho các bạn Đương nhiên các bạn đã biết được là mình cần phải ghi nhớ những thông tin gì rồi đúng không các em? Đúng không ạ? À? Chị tin chắc là các bạn đã có thể biết được là mình sẽ phải ghi nhớ những thông tin gì rồi đúng không các em? Thật ra thì trước đây ấy, cái bài thơ đầu tiên mà chị tiếp xúc với tác giả Nguyễn Duy ấy Chị nghĩ là các em cũng thế Đó không phải là bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy đâu Mà đó là bài thơ Che Việt Nam Các em biết bài thơ này không? Che xanh xanh từ bao giờ Chuyện ngày xưa đã có bờ che xanh Thân gầy guộc lá mong manh Mà sao nên lũy nên thành che ơi Ở đâu che cũng xanh tươi Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu có gì đâu, có gì đâu, mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều, dễ siêng không ngại đất nghèo, che bao nhiêu dễ bấy nhiêu cần cù. Biết bài thơ đấy không ạ? Thế rồi sau khi mà học lớn thêm một chút nữa Thì lại không biết đến bài Ánh Trăng đâu Mà lại biết đến một cái bài thơ khác Đó là bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa Biết bài thơ này không ạ? Bần thần hương huệ thơm đêm Khói nhang về nẻo đường lên niết bàn Chân nhang lấm láp cho tàn Xăm xăm bóng mẹ trần gian thủa nào hay là gì ạ? À? Nhìn về quê mẹ xa xăm Lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương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 Nguyễn Duy là một nhà thơ chiến sĩ mà đương nhiên rồi các bạn ạ, à, chúng ta thấy rằng là nếu như đã mang tinh thần của một nhà thơ chiến sĩ ấy, thì chúng mình sẽ nhớ ngay lập tức tới một trong số những cái bài thơ, những cái đoạn thơ cực kỳ nổi tiếng của tác giả Hồ Chí Minh. Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp, mây núi đúng không ạ? Mây gió trăng hoa tuyết núi sông Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết sung phong Và Nguyễn Duy cũng là một trong số những nhà thơ mà thể hiện được cái quan niệm về sáng tác đó Biến những cái vần thơ của mình trở thành những cái vần thơ Để vừa ghi lại những cái cảm xúc chân thực nhất của ông Đồng thời cũng là những cái vần thơ để gì ạ? à để cho ông có thể làm nên những cái vũ khí chiến đấu được không ạ? À? Lưu ý giúp chị, đồng ý không? Rồi tiếp tục này, các bạn sẽ thấy này Tiếp tục nhá, chúng ta thấy này Nguyễn Duy trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu trong lớp nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và bền bỉ sáng tác. Đặc điểm thơ của Nguyễn Duy đó chính là có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng trữ tình với chất thế sự sâu sắc. Đồng ý không? Nhá. Lưu ý giúp cho chị, lưu ý giúp cho chị Ok chưa nào? Đây là một trong số những cái thông tin cần thiết nhất mà các bạn nên ghi nhớ về tác giả Nguyễn Duy cho chị. Đồng ý không các bạn nhá? Nhá, chúng ta thấy rằng là được bạn đọc biết đến với rất nhiều những sáng tác được đón nhận. Những tác phẩm của Nguyễn Duy, người đọc có thể cảm nhận được ở đó một cái sức trẻ dồi dào. Những tác phẩm của ông phần lớn là viết về người lính này, bởi vì đã từng có thời gian ông là lính bộ đội thông tin, cùng tham gia chiến đấu nhiều năm trên chiến trường. Thế thì có thể thấy rằng đây là một trong số những nhà thơ mà có cái đề tài thường viết, đó chính là đề tài về đề tài người lính đấy. Được không ạ? Và thêm vào đấy thì trong thơ ông cũng có những cái chiêm nghiệm nữa nhá. Trong thơ ông cũng có những cái chiêm nghiệm về chất thế sự sâu sắc nữa Thì ở đây trong phần này chị đã có luôn một cái đoạn viết mẫu để các em có thể ghi nhớ về tác giả Nguyễn Duy nhá Trong phần này chị đã có thêm một cái phần ghi nhớ về tác giả Nguyễn Duy Thế thì ý chị muốn nói là gì? Trước tiên các bạn nên gạch ra các cái ý chính Sau đó chúng ta học lại bằng một diễn đạt lại bằng một cái đoạn này Đây ví dụ nhá Đối với cái đoạn này chị không cần nhìn xuống dưới chị cũng đã có thể tự viết lại được rồi nhá Chị đã có thể diễn đạt lại được rồi Và các em nên học theo cách là các em có thể giảng lại cho bạn bè của các em Thì chị nghĩ là các em sẽ ghi nhớ rất nhanh đấy Ví dụ cụ thể như thế này nhá Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Tác giả Nguyễn Duy được biết tới là một nhà thơ chiến sĩ bởi lẽ ông đã từng là bộ đội thông tin tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường. Chấm. Nguyễn Duy đã trở thành một trong số những gương mặt tiêu biểu của lớp nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và tiếp tục bền bỉ sáng tác trong thời bình. Chấm. Thơ của ông thường dành sự chú ý nhiều về đề tài người lính. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng trữ tình với chất thế sự sâu sắc. Chấm. Bởi thế, có người nhận xét về thơ Nguyễn Duy rằng Thơ của ông đã đánh thức cái gọi là lương tri của một con người chế độ, trước có những sai lầm do ác tính dẫn đường. Ngay cả khi chiến thắng của những cuộc chiến tranh mà người ta hà hê ca tụng, thì đối với nhà thơ đó cũng không hơn một bản bi ca cho người dân khốn khổ. Xong, hiểu không? Hiểu không, hiểu không? Tức là gì? Dựa vào các ý này tự diễn đạt lại thành một đoạn văn để làm cho cái văn phong của mình cũng trôi chảy, cái vốn từ của mình cũng sẽ được tích lũy nhiều hơn. Chứ chị biết là một trong số những cái trường hợp của các bạn là các bạn ghi nhớ các ý thì rất tốt, có nghĩa là bây giờ bảo các em ngồi mà gạch đầu dòng ra về cái vấn đề này, về vấn đề kia thì các bạn làm giỏi lắm Nhưng mà bây giờ bảo các bạn là chuyển những cái gạch đầu dòng đấy thành một cái đoạn văn thì tự nhiên nhá Có một cái đoạn văn kiểu rất là khúc khuỷu gập gành ấy Hay là nói như Quang Dũng thì gọi là dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thầm Heo hút cồn mây súng người trời ấy nhá Nên là các bạn hết sức lưu ý giúp chị Học văn chưa bao giờ là mệt Nhưng mà bản, bản thân chị nghĩ là chẳng có học môn gì mà gì ạ À chẳng có học môn gì mệt nếu như các bạn thích nó cả Các em thích môn toán thì đương nhiên các bạn sẽ bảo là Ôi toán học chả mệt gì Đúng không? Thế thì các em thích môn tiếng Anh cũng thế Các bạn cũng sẽ bảo học môn tiếng Anh chẳng mệt gì Nhưng mà chị nói thật là nếu như các bạn cũng đã yêu cái môn văn Và thích cái môn văn này rồi Thì các em cũng sẽ phải nói thốt lên một điều rằng học văn chẳng mệt gì cả Bởi vì đó là một cái hành trình để các bạn khám phá ra rất nhiều thứ Rất là hay, rất là sinh động Được không ạ? À? Xong nhá Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo Đó là phần về tác phẩm phần về tác phẩm đã nói rồi cái quan trọng nhất của chúng mình phải tìm hiểu đó là về hoàn cảnh sáng tác nhá thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị được không nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị về hoàn cảnh sáng tác cụ thể như sau nhá như thế này chúng ta có này bài thơ ánh trăng được viết vào năm 1978 được không ạ? À? Tại thành phố Hồ Chí Minh Các em ơi các bạn có biết phân kỳ lịch sử trong văn học Việt Nam hiện đại không? Các bạn có biết phân kỳ lịch sử trong văn học Việt Nam hiện đại để mà khi mà mình nhìn vào một cái năm phát là mình suy ra được luôn cái thời kỳ đó là như thế nào không? Các em biết không? Các bạn có biết về phân kỳ lịch sử trong văn học Việt Nam hiện đại không? Cái này rất quan trọng luôn đấy, các em có biết không? Chị đang hỏi các bạn Các bạn có biết cái này không? Ai biết giơ tay? Nào Ai biết giơ tay? Bạn nào mà học mệt quá thì uh, gì nhỉ? Bạn nào học mệt quá thì nghỉ nhá Chị có bắt các em phải học đâu Nhá rồi các bạn ơi có biết không? À biết đúng không? Biết là tốt Chị nhắc lại cho các bạn một lần nữa để các bạn hiểu này Chúng ta có một cái phân kỳ lịch sử trong văn học như thế này Đặc biệt là trong văn học Việt Nam hiện đại nhá Thì chúng ta sẽ có cái mốc 1945 1954 Và 1975 Ok chưa? Các bạn sẽ thấy rằng là từ 1945 quay trở lại đây Người ta gọi là giai đoạn trước cách mạng tháng 8 Đúng không? Cái này là sau cách mạng tháng 8 Ok Sau cách mạng tháng 8 Từ 1945 đến 1954 Người ta coi đây là thời kỳ kháng chiến chống Pháp đây là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ 1954 cho đến 1975 Và sau đó là thống nhất đất nước hòa bình và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Đúng không? Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ thấy này Thật ra cái giai đoạn mà trước năm 45 nhá Nó sẽ còn có một cái phong trào thơ rất nổi bật ở giai đoạn này Diễn ra từ năm 1932 cho đến năm 1945 Đây là một cái phong trào thơ đánh dấu rất nhiều những cái thành tựu của các nhà thơ nổi tiếng Mà sau này lên khoảng lớp 11 thì các bạn sẽ được học những cái tác phẩm thuộc về phong trào thơ này Đó chính là phong trào thơ mới có tên gọi là thơ mới được không ạ? À? Chúng ta biết đến những cái tác giả như Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Huy Cận là từ phong trào thơ này. Chúng ta biết tới những bài thơ tình yêu, những bài thơ gợi về nỗi buồn của Huy Cận, những bài thơ nói về cái sự điên cuồng của Hàn Mạc Tử hay cái sự ma mị của Chế Lan Viên hay những cái bài thơ của Thế Lữ mà muốn thoát lên tiên ấy là tất cả là trong cái giai đoạn này từ 1935 cho đến 1945. Bởi vì lúc bấy giờ ấy nói được không ạ? À? Nói như một người nghệ sĩ thì có thể khẳng định là những cái người trí thức lúc bấy giờ họ bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi Được không ạ? À? Thế nên là mới có rằng là gì? À, nhà phê bình văn học Hoài Thanh sau này khi nhận định về cái giai đoạn 1932-1945 với cái phong trào thơ mới này ấy đã đưa ra một cái lời nhận định cực kỳ cực kỳ là thấm thía đó chính là gì ạ? À đời chúng ta nằm trong bể chữ tôi mất bể rộng ta đi tìm bể sâu nhưng càng đi sâu càng lạnh ta thoát lên tiên cùng thế lữ ta phư lưu trong trường tình cùng lưu trọng lư ta điên cuồng cùng hàn mặc tử chế lan viên ta đắm say cùng xuân diệu nhưng tình yêu đã nhưng tình yêu đã khép đồng tiên không bền điên cuồng rồi lại tình say đắm vẫn bơ vơ tăng ngơ ngẩn buồn chờ về hồn ta cùng huy cận được không ạ? À? Nhưng đồng tiên đã khép tình yêu không bền Điên cuồng rồi lại tình Say đắm vẫn bơ vơ Tăng ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng huy cận Đến năm 11 các bạn sẽ được tìm hiểu cực kỳ rõ về cái này nhá Xong các bạn chú ý tiếp tục này Chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Từ 1945 đến 1954 Đây là cái thời điểm mà kháng chiến chống Pháp Được gọi là thời kỳ kháng chiến chống Pháp Là cái thời điểm mà nói thật nhá là bộ đội ta lúc bấy giờ bắt đầu bước vào cái cuộc chiến thực sự và lúc bấy giờ là gặp rất là nhiều những cái khốn khó đúng không ạ những cái khó khăn về vật chất về tinh thần bởi vì lúc đấy đã biết gì đâu đã trở thành những gọi là anh lính bộ đội cụ Hồ chuyên nghiệp đâu, đúng chưa? Thế nên chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta học đồng chí đấy của chính hữu, được chưa ạ? Từ 1954 đến 1975, đây là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chúng ta thấy rằng cái bài thơ này được viết vào năm 1978, vậy thì nó sẽ thuộc cái thời kỳ này. Tức là đã sau khoảng 3 năm khi mà đất nước thống nhất rồi được chưa ạ? À? Đã gì ạ? À? à đã khoảng 3 năm sau khi đất nước thống nhất rồi thì chúng ta thấy rằng bài thơ Ánh Trăng được viết vào năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh và in trong tập Ánh Trăng, tập thơ của Nguyễn Duy đạt giải A Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1984 và Nguyễn Duy đã viết bài thơ này vào lúc cuộc kháng chiến đã khép lại 3 năm. Đồng ý không ạ? À? Có nghĩa là bây giờ dường như là chiến tranh, dường như là cái hào quang của chiến thắng đã lùi xa hơn một chút rồi. Để cho con người bây giờ hướng cái góc nhìn của mình về cái cảm hứng thế sự, về những cái câu chuyện cuộc đời. Và đúng là trong cái bài thơ Ánh Trăng này, Nguyễn Duy cũng đã thể hiện những cái chiêm nghiệm, những cái triết lý cuộc đời như thế phải không ạ? À? Rồi các bạn ơi thì đấy là về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này nhá Được chưa? Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này Chúng ta cũng đồng thời thấy rằng bài thơ này được viết theo thể thơ 5 chữ Ok chưa ạ? À? Nhớ hoàn cảnh sáng tác giúp cho chị nhá Được không? Nhá Nhớ hoàn cảnh sáng tác giúp cho chị nhá Năm 1978 nhá Đừng bao giờ quên nhá Rồi xong Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần phân tích này Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần phân tích nhá Chúng mình sẽ thấy là ở đây chị đã chia bố cục cho các bạn rất là đầy đủ rồi được không ạ? À? Ở trong phần này chị đã chia bố cục cho các bạn rất là đầy đủ rồi Và chúng ta thấy rằng là bài thơ này thì bao gồm có 6 khổ thơ Và chúng mình sẽ chia lần lượt Thứ nhất, vầng trăng trong quá khứ khổ 1 cộng khổ 2 Vầng trăng ở hiện tại khổ 3 cộng khổ 4 và suy ngẫm của tác giả về vầng trăng. Ở đây là gì ạ? À, ở đây là khổ 5 và khổ 6. Các bạn ơi, nói chung là khi mà giảng bài cho các em ấy thì chị luôn luôn phải tập trung vào việc là chị vẫn đang giảng bài cho các bạn mà chỉ là những cái vùng kiến thức chị mở rộng hơn cho các em để các em thực sự hiểu về cái đấy thôi thì ở đây chị cũng có thấy là một số bạn đang bảo là chị đi vào trọng tâm đi dài dòng quá các thứ <laughs> thật ra là như này nhá chưa bao giờ đối với một đối tượng học sinh nào hay lứa tuổi nào bản thân chị cảm thấy là là nói chung ấy trong tất cả những phần phát trực tiếp kể cả là phát cho các bạn lớp 9, lớp 8, lớp 10, 11, 12 thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự tôn trọng của các em dành cho chị nhá Thế nên chị nhắc lại một lần nữa Bạn nào cảm thấy không cần thiết phải học Thì các em có thể không xem phần phát trực tiếp này Bởi vì mọi cái comment của các bạn Thì chị đều nhìn thấy đấy Và mọi comment của các bạn có thể là một cái lời vu vơ thôi Nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy nhá Thế nên chị nhắc lại một lần nữa Cảm thấy không cần thiết thì các em ao ra khỏi phần phát trực tiếp giúp chị Chị sẽ chỉ giảng bài cho những bạn muốn lắng nghe thôi Bởi vì người ta cũng chỉ muốn nói cho những người muốn lắng nghe thôi Chị nhắc lại một lần nữa là như vậy nhá được không? Còn lại bây giờ tập trung vào đây Được không ạ? À? Còn lại bây giờ tập trung vào đây Nhắc một lần duy nhất thôi Được không nào? Chị đã chia bố cục cho các bạn rồi Và chị cũng đã nói với các bạn là Đối với cái việc phân tích thơ của chúng mình ấy Thì quan trọng nhất là chúng mình phải làm gì? Quan trọng nhất là chúng mình phải chia được bố cục đúng không? Thì ở đây chị đã chia bố cục rồi mà phải không ạ? À? Ở đây chị đã chia bố cục rồi Khổ 1 cộng khổ 2 là vầng trăng trong quá khứ Khổ 3 cộng khổ 4 là vầng trăng của hiện tại Và khổ 5 và khổ 6 là suy ngẫm của tác giả về vầng trăng ba vấn đề rất rõ ràng Bây giờ đi vào cụ thể vấn đề đầu tiên Thứ nhất, hình ảnh vầng trăng trong quá khứ Một trong những cái quan trọng nhất đối với việc phân tích thơ là phải thuộc thơ Thuộc thơ xong rồi thì phải biết chọn cho tinh nhắm cho chúng những cái từ ngữ và biện pháp tu từ ở từng đoạn thơ câu thơ để phân tích và làm rõ về nội dung và nghệ thuật. Đấy là cái lưu ý quan trọng nhất dành cho các bạn nhé. Được chưa ạ? Nhắc lại một lần nữa, đó là đối với việc phân tích thơ, trước tiên phải thuộc thơ.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 ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Đã bảo rồi, đọc cái phần này là phải hiểu rồi. Hiểu cái gì ạ? Đã nói nội dung chính của hai cái đoạn này là hình ảnh vầng trăng trong quá khứ rồi. Thế thì ở đây, cái vấn đề mà chúng mình cần phải làm rõ ấy là vầng trăng trong quá khứ đã được Nguyễn Duy tái hiện ở trong vần thơ của mình như thế nào. Được không ạ? À? Có một cái điều vô cùng đặc biệt mà các bạn có thể chú ý Đó là khi mà nhìn về mặt hình thức thì mình thấy cái bài thơ này lạ ghê á Tại sao chỉ có mỗi viết hoa cái chữ đầu tiên này nhở? À đúng không ạ? À? Các em có thấy, các em có thắc mắc như thế không? Các em có thắc mắc như thế không? Chúng ta có thắc mắc như thế không ạ? À? Tại sao mà chỉ có viết hoa cái chữ đầu tiên này nhở? À để khiến cho chúng ta thấy được rằng là đây không chỉ là một bài thơ mà đây giống như là một cái câu chuyện đây giống như là một cái lời tự sự mà Nguyễn Duy Nguyễn Duy đang kể lại có thể là về chính mình hoặc cũng có thể là câu chuyện nói thay cho câu chuyện của biết bao nhiêu những con người khác. Được không ạ? À? Ở trong cái khổ thơ đầu tiên này, các bạn sẽ chú ý tới các hình ảnh sau. Thứ nhất, đồng, sông, bể. Được không ạ? À? Biện pháp tu từ gì đây? À, chính xác Biện pháp tu từ ở đây là liệt kê liệt kê ra liên tục những cái hình ảnh là đồng, là sông, là bể Chắc chắn nhắc đến cánh đồng, nhắc đến dòng sông, nhắc đến gì ạ? À? Bể thì chắc chắn các em sẽ nghĩ tới Đây chính là những cái hình ảnh thiên nhiên vô cùng bình dị và gần gũi Và tuổi thơ của chúng ta đã gắn bó với những cái gì ạ? À? Với những cái hình ảnh như vậy Có lẽ chính vì lý do này mà nhà văn người Nga Elila Erembua đã từng viết rằng Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Tất cả những cái hình ảnh đó là những hình ảnh quen thuộc của đất nước Nga phải không ạ? À? Thì ở đây chúng mình cũng bắt gặp cái hình ảnh của đất nước Việt Nam ở trong chính những vần thơ mà nhà văn Nguyễn Duy, nhà chị xin lỗi, nhà thơ Nguyễn Duy đã tái hiện. Đó là đồng, là cánh đồng bát ngát mênh mông, đúng không ạ? À? đó là cái Việt Nam đất nước ta ơi mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn mà cánh cò bay là dập dờn mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều mà đó là hình ảnh của dòng sông Đúng không ạ? À? Rồi đó là hình ảnh của biển Đúng không ạ? À? Tất cả đều là những cái hình ảnh gắn bó với thiên nhiên đẹp đẽ và trong sáng Thế thì nhắc lại những cái kỷ niệm đó để làm gì? Để nhắc nhớ về tuổi thơ nhưng mà trong cái ký ức tuổi thơ ấy Không thể nào quên đi được một trong những cái hình ảnh Được coi là người bạn chiêm chi kỷ gắn kết với cả một cái tuổi thơ trong sáng và bình yên như thế đó là hình ảnh vầng trăng và kể cả là khi hồi chiến tranh ở rừng có nghĩa là khi cái nhân vật trữ tình này đã trưởng thành rồi và đã tham gia kháng chiến rồi đúng không ạ đã trưởng thành đã tham gia kháng chiến đi đến cái khu doanh trại quân đội rồi, đóng binh, đóng quân ở đấy rồi Thì vầng trăng ngay trong cả tuổi thơ và khoảng thời gian chiến đấu đã trở thành chi kỷ Các bạn ơi, chỉ duy nhất một từ thôi ạ à. Đó là từ chi kỷ chi kỷ ở đây là một cái người bạn tâm giao, là một cái người bạn mà không cần nói, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng hiểu, phải không ạ? À? Không cần nói đâu ạ. À chỉ cần nhìn nhau thôi cũng hiểu thì ở đây tác giả đã sử dụng một cái từ rất là đắt để nói về cái mối quan hệ rất là gắn bó gần gũi khăng khít thân thiết keo sơn bền chặt giữa gì giữa vầng trăng và nhân vật trữ tình được đề cập đến ở trong bài thơ này hay nói cách khác là một cái câu chuyện hay nói cách khác là một cái lời tự sự này Đúng không ạ? À? Tiếp tục ở đoạn thơ tiếp theo Thế thì chúng ta có thể thấy bốn cái câu thơ đầu nhá Là bốn cái câu thơ thay cho một cái lời quay trở về hồi ức của quá khứ Nguyễn Duyên đã quay trở về khúc độc hành trong cái nỗi nhớ thương của mình để nhớ về những kỷ niệm của tuổi thơ, để nhớ về khoảng thời gian mình trở thành người lính và chiến đấu. Và khi ấy, Vầng Trăng đã trở thành một người bạn tâm giao, sẻ chia những cái buồn vui nhọc nhằn trong cuộc sống với nhân vật trữ tình này. Chốt lại là như vậy, được chưa ạ? Tiếp tục, khổ thơ thứ hai khắc họa thêm về cái tình cảm sâu sắc giữa vầng trăng và nhân vật trữ tình. Cụ thể như sau. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Ở đây chúng ta thấy nhá, có những cái từ láy này, trần trụi, được không ạ? À? Và phép so sánh, hồn nhiên như cây cỏ, đúng không ạ? À? Phép so sánh để chúng ta thấy được cái vẻ đẹp gì? Để từ đấy chúng mình nhìn thấy được vẻ đẹp của vầng trăng. Đó là một cái vẻ đẹp mà rất là hoang sơ, rất là hồn nhiên, đúng không ạ? À? Thế và cái nhân vật trữ tình này cũng đã đưa ra một cái lời khẳng định, đưa ra một cái lời tự thú như thế này, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa Nhưng mà các bạn ơi Tất cả mọi thứ ở đây chỉ là gì thôi ạ à? Ở đây chỉ là ngỡ thôi Đúng không ạ à? Thật ra là một cái cảm giác nó không được chắc chắn cho lắm đâu Phải không ạ à? Chỉ là ngỡ thôi được không nào? Ngỡ thôi Ngỡ không bao giờ quên Cái vầng trăng tình nghĩa Nói về luôn Một lần nữa tô đậm luôn về cái phẩm chất của vầng trăng này được không ạ? À? Tô đậm luôn về phẩm chất của vầng trăng này Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Hai cái khổ thơ này là hai cái khổ thơ đưa đến cho chúng ta hình ảnh một vầng trăng trong quá khứ Vầng trăng bây giờ không đơn thuần chỉ là một vật vô tri chúng ta nhìn thấy hàng ngày Mà đối với nhân vật trữ tình ấy Vầng trăng ở đây là một người tri kỷ Vầng trăng ở đây mang trong mình phẩm chất thủy chung tình nghĩa Vầng trăng ở đây là gì ạ? Là người bạn đã cùng lớn lên, đã cùng trưởng thành Tham gia chiến đấu cùng với nhân vật trữ tình Có nghĩa lớn lao như thế mà cuối cùng chỉ dám đưa ra một cái lời khẳng định rằng Ngỡ không bao giờ quên chỉ là ngỡ thôi ạ à. Được không nào? Rồi các bạn ơi, đấy là hai cái khổ thơ đầu tiên Khổ thơ số 1 và khổ thơ số 2 Ở trong cái cuốn sổ tay này thì chị có cái phần phân tích cho các bạn đấy Các em tham khảo nhá Được không ạ? À? Các bạn tham khảo thêm nhá Chúng ta có khổ 3 và khổ 4 nhá Chị sẽ chỉ phân tích nốt khổ 3 và khổ 4 này thôi được không nào? Chị sẽ chỉ phân tích nốt với các bạn khổ 3 và khổ 4 này thôi Bởi vì bây giờ cũng là sắp 1 giờ rồi được không? Mà chiều thì chị lại có lớp Thế nên là chị sẽ chỉ tạm thời phân tích với các bạn nốt khổ 3 và khổ 4 thôi nhá Nếu như các em muốn tiếp tục học cùng với chị thì phải thả nhiều tim vào Để chị cố gắng sắp xếp thời gian để lên phát trực tiếp cùng với các em Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhá với một cái mục đích là đưa tất cả các bạn 2K7, 2K6 vào được cái ngôi trường cấp 3 mà các bạn yêu thương và đương nhiên là cái mục đích quan trọng nhất của chị vẫn là để các em phải yêu môn văn hơn đấy mới là cái điều cốt lõi chứ còn à, thật ra thì cái việc là rèn luyện cho các bạn để được điểm cao hơn này nó cũng là một cái điều mà tất cả team chị Hiên cực kỳ kỳ vọng nhưng mà cái quan trọng hơn ấy là cái việc các bạn phải yêu môn này hơn cơ đấy mới là cái mục đích cuối cùng nhá rồi Chúng ta có phần tiếp theo, vầng trăng ở hiện tại. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái sợi dây của thời gian đấy là một cái sợi dây mà người ta nhìn về quá khứ, người ta lần theo cái sợi dây đó, người ta đi về quá khứ, người ta sống trong hiện tại, đúng không ạ? À? Thì ở đây chúng mình sẽ thấy có hai đoạn thơ này, cụ thể nhá. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người xưng qua đường. Thình lình đèn điện tắt Phòng Nguyên Ninh tối om Vội bật tung cửa sổ Đột ngột vầng trăng tròn À các bạn ơi, cái đoạn thơ này chị bà bản thân chị nghĩ rằng đây là một cái đoạn thơ mà nó phải có nhiều cái cảm xúc nhất của nhân vật trữ tình. Được không ạ? À? Đây phải là cái đoạn thơ mà chứa đựng nhiều cái cảm xúc nhất của nhân vật trữ tình bởi vì nó giống như là một cái bước chuyển giao ấy. Nó giống như là có một cái quả bom đang nổ ở đây ấy nhá. Thì các bạn sẽ thấy này từ hồi về thành phố giống như là kể chuyện ấy đúng không ạ dùng cái từ từ hồi à về thành phố đúng không ạ thế thì từ cái ngày mà bước chân về thành phố rời xa rừng núi rời xa chiến trường thì bây giờ quay trở lại với cái cuộc sống thường nhật ở nơi thành phố thì ở thành phố này có những cái gì tác giả đã tiếp tục đưa ra cái biện pháp liệt kê với để khắc họa khắc họa lại cái hoàn cảnh sống vô cùng là đầy đủ và sung túc ở đây có đó là ánh điện cửa gương À được không ạ? À? Ánh điện cửa gương bây giờ thì gì ạ? Quen với những cái thứ hiện đại rồi cũng là ánh sáng nhưng bây giờ là ánh sáng của ánh điện của cửa gương đúng không ạ? À? Và chính vì thế mà đã quên đi cái gì? Quên đi ánh sáng tự nhiên của vầng trăng. Để rồi vầng trăng đi qua ngõ biện pháp tu từ nhân hóa Nói về hình ảnh giống như là một con người ấy chứ bây giờ không còn là một cái vật vô tri mà chúng mình nhìn thấy ở trên bầu trời nữa rồi. Phải không ạ? Chúng ta thấy rằng là vầng trăng đi qua ngõ như người xưng qua đường, biện pháp tu từ so sánh để cho chúng ta dường như có một cái phút giây để trầm lắng lại. À đây là cái phép so sánh thể hiện cái thái độ rừng dưng xa lạ với một cái nhân vật đi, tạm gọi là một nhân vật đi mà ở cái khổ trước vừa coi là chi kỷ Thế mà bây giờ lại nói một cái cách rất là rừng rưng và thờ ơ là Vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường Một cái thái độ rất là xa lạ, dường như là chẳng quen biết gì cả Thế thì bốn cái câu thơ này là bốn cái câu thơ đưa cho chúng ta đến hai cái mạch cảm xúc khác nhau. Cái thứ nhất, nói về cái cuộc sống ở thành thị với những cái sự xa hoa, với những cái ánh thứ ánh sáng của cuộc sống hiện đại sung túc và đầy đủ đối lập với đó là một cái thái độ vô cùng rừng rưng khi vốn dĩ một cái nhân vật mà trước đó còn coi giống như là người bạn tri kỷ đồng hành từ bé cho đến khi trưởng thành bây giờ chỉ giống như một người dưng qua đường được không ạ? À? Có lẽ mọi thứ sẽ cứ diễn ra như thế Và con người sẽ tiếp tục chìm vào những cái thứ ánh sáng của ánh điện của cửa gương như thế Nếu như không có chuyện này xảy ra Một cái câu chuyện cực kỳ bất ngờ đã xảy ra Đó chính là Thình lình đèn điện tắt Phòng Winding tối om Vội bật tung cửa sổ Đột ngột vầng trăng tròn Ở trong này sử dụng những cái từ ngữ rất hay Đó là thình lình Đó là đột ngột Đúng không ạ? À? Và được đảo lên đầu dòng Đáng lẽ phải là đèn điện tắt thình lình và vầng trăng tròn đột ngột chứ Nhưng mà được đảo lên ở đầu dòng Với cái tác dụng nhấn mạnh sự bất ngờ và không báo trước Tức là gì ạ? À? Tức là cái ánh sáng nhân tạo được tạo ra từ cái bóng đèn Đột nhiên biến mất và lúc bấy giờ, người lính quay trở về cuộc sống thực tại đã vội bật tung cửa sổ để có thể tìm đến ánh sáng của thiên nhiên. Và để rồi sau đó bắt đầu gì ạ, từ đột ngột được đảo lên đầu để thể hiện cái sự ngỡ ngàng của người lính trước vẻ đẹp của vầng trăng. Không phải là đột ngột vầng trăng mà là đột ngột vầng trăng tròn trước vẻ đẹp của vầng trăng. Và bấy giờ thì dường như trong lòng của người lính đã bắt đầu dâng lên biết bao nhiêu là những nghĩ suy và băn khoăn. Nó giống như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía về lương tâm của con người đối với quá khứ nghĩa tình đã từng trôi qua. Chỉ duy nhất một hình ảnh thôi ạ, à, đó là hình ảnh vầng trăng tròn. Không thêm bất cứ một câu từ nào cả tự nhiên khiến cho người lính ở trong cái thời điểm này và giai đoạn này bắt đầu cảm thấy trong mình có những cái hững hụt rồi. Ok chưa ạ? Bắt đầu có những cái suy ngẫm rồi. Và nó giống như là một cái lời nhắc nhớ nhẹ nhàng mà thấm thía về quá khứ nghĩa tình ấy. Được chưa ạ? Các bạn ơi, đồng ý nhá. Đấy là khổ 3 và khổ 4 Khổ 5 và khổ 6 thì các bạn sẽ chủ động tìm hiểu nha Ở trong cái cuốn này thì chị cũng có đưa ra cho các bạn những cái phần liên hệ mở rộng đấy Các em có thể tìm hiểu thêm những cái phần liên hệ mở rộng ở trong này nhá Rất là cụ thể và đầy đủ để các bạn có thể dùng thêm Ok chưa nào? Hiện tại bây giờ thì học văn chị Hiên vẫn đang có bán cái bộ sách này, sổ tay văn học, sổ tay duy nhất độc quyền tại học văn chị Hiên. Được chưa nào? Đấy, thế nên là chị hy vọng là các bạn có thể tham khảo để tìm hiểu thêm về cái bộ sách này nhá, bao gồm 3 cuốn nha. Đồng ý không? Còn buổi trưa ngày hôm nay thì chị em mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây thôi. Chị sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một buổi gần nhất để chúng mình cùng với nhau tìm hiểu tiếp những cái phần kiến thức được không ạ? Liên quan tới các cái tác phẩm khác nhau Và hy vọng rằng là các bạn yêu thích phần phát trực tiếp này Cũng như cái phần kiến thức mà ngày hôm nay chị Hiên chia sẻ cùng với các bạn nha Được không nào? Hãy nhớ cái bài học mà ngày hôm nay chúng mình nhận được Đó chính là đừng bao giờ lãng quên đi quá khứ Bởi vì quá khứ là những cái điều mà chúng mình bắt buộc phải trân trọng Để hướng tới cái cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn Ok chưa nào? Chị cũng hy vọng là như thế Các em sẽ không bao giờ lãng quên đi quá khứ Hãy trân trọng quá khứ để có thể hướng tới những điều tốt đẹp hơn ở cuộc sống hiện tại và tương lai Sách này có ship nhá Các bạn cứ nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nha Đồng ý không? <laughs> Đừng tắt mà Trời ơi Cảm ơn các em rất nhiều Và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye Chúc buổi chiều vui vẻ nha Bye bye